uh, câu hỏi của anh Hùng Anh Hùng có trao đổi như sau Nói Em mới mua chung cư Muốn làm lễ tu sửa và hoàn thiện căn nhà Thầy xem cho em từ giờ đến cuối tháng 6 nhé uh, Nếu không thì để qua tháng 8 thì có được không thầy uh, Có lẽ là câu hỏi này cũng lên nhờ thầy chia sẻ để các anh chị cũng được nắm rõ à, à, Về cơ bản là như này À, theo kinh nghiệm tư vấn à, rất nhiều chung cư và tôi không muốn nói đến 90% số chung cư Hà Nội tôi đã từng làm việc với anh chị thế này à, đối với cả chung cư cái điều quan trọng bậc nhất đó chính là ngày nhập trạch chứ không phải là ngày tu tăng chúng ta không hơi đâu chúng ta anh chị không nên là anh chị à, vào anh chị nhận nhà anh chị xin phép và báo cáo các khu thần linh ở đây là tên em là thế này thế nọ thế kia rồi em xin phép và tu tập ở trước không chủ đầu tư ta đã làm hết cái việc đấy rồi đúng không ạ và thần linh người đấy cũng không có có có có, có cái trách cái việc đó và cái nhà anh chị không nên nhận mà không nên làm một lễ như vậy mà anh chị nên là sau khi chị làm việc với chủ đầu tư xong hợp đồng mua bán giao dịch xong anh chị nhận nhà anh chị sử dụng cái bột trừ tà khai vậy anh chị xông cái nhà đấy rồi một lần không hương khói gì cả sau đó tiến hành mà sửa chữa luôn và sửa chữa sau khi ngon lành đẹp đẽ đúng ý của anh chị chuyển hết đồ đạc vào đúng không ạ thì sau đó chúng ta xông lại thêm một lần nữa và chúng ta làm lễ nhập trạch và cái thời điểm nhập trạch là thời điểm quan trọng bậc nhất đối với nhà chung cư chứ không phải là cái thời điểm mà chúng ta tu tạo sửa chữa vì chúng ta tu tạo sửa chữa nó chỉ là một phần thôi chứ bởi vì là cái chung cư lúc nào nó chả sửa anh chị không sửa căn này thì căn khác sửa đúng không ạ và chủ đầu tư người ta làm từ đầu đến lúc bây giờ vẫn còn đang sửa cho nên là chúng ta không có, có, có quan trọng cái thời điểm đó mà tập trung là chung cư là tập trung vào ngành nhập trạch cho nên anh chị để tiến này sửa chữa ngay từ đầu tháng 6 hay là bắt đầu trong tháng 7 anh chị chỉ cần xâm tẩy quế một cái anh chị tiến hành sửa chữa luôn để vào tháng 8 hay tháng 9 chúng ta nhập trạch cái việc thời điểm nhập trạch là thời điểm nào nó còn cần phải dựa vào rất nhiều yếu tố ví dụ đối với chung cư thì nó cần có hướng của tòa nhà rồi hướng cửa ra vào của căn hộ rồi các tuổi thành viên trong gia đình để chúng ta lựa chọn và cái kỹ thuật hay là phương pháp để lựa chọn cái ngày nhập trạch trong cái chung cư là một cái kỹ thuật hay là một ngày rất là khó và thành cái này cần phải suy nghĩ thấu đáo vì là cái chung cư thì gần như là thiết kế của anh chị nó fix tất cả các vị trí nó đóng gói là chỗ nào là tường chỗ nào là cột chỗ nào là nhà vệ sinh rồi có đổi cũng chả đổi được chứ là phòng ngủ bảo tôi đi phòng ngủ ném tách ra làm phòng thờ không được bên trên người ta ngủ ngoài ra là quan trọng nhất là ngày nhập trạch để làm cho cái chung cư nó cắt tường và cảm ơn câu hỏi của anh vâng cảm ơn thầy thì ờ, anh hùng cũng như các anh chị cũng ờ, chú ý trên những cái tinh thần mà thầy trao đổi đó là chúng ta tiến hành cái tu tạo sửa chữa như bình thường nó theo cái tiến độ ờ, của chủ đầu tư chẳng qua chúng ta tiếp nối với cái việc công đoạn sửa chữa của chủ đầu tư mà thôi do vậy là, các anh chị cứ tiến hành tu tạo sửa chữa sau đó thì là hoàn thiện nội thất trang trí đầy đủ sơn ve sạch sẽ dọn dẹp sạch sẽ xong sau đó chúng ta tiến hành nhập trạch do vậy cái ngày nhập trạch là cái ngày chúng ta tiến hành vào ở và an vị đối với các công đoạn liên quan đến đồ đạc chi tiết cũng như là đối với bắt nhang chẳng hạn thì đó là cái ngày sau khi đó chúng ta ở luôn chứ không phải cái ngày đó là chúng ta xin ờ, là tiến hành là chuyển đồ đạc và nó không phải như vậy do vậy rằng là ờ, cái yếu tố giống như câu hỏi trước đó là các anh chị cần phải cung cấp rõ về cái ờ, năm sinh các thành viên trong nhà cũng như là cái độ số của căn hộ nó chi tiết cụ thể và sau đó thì kết hợp với yếu tố đó thì chúng em có thể xem cái ngày nhập trạch cách cái chi tiết được cũng không phải theo nguyên tắc xem ngày nhập trạch trong giờ hoàng đạo ngày hoàng đạo đâu cho nên là là là cái kỹ thuật xem ngày nhập trạch nó rất là công phu cho nên là các anh chị cần phải có sự tư vấn chi tiết từ phía chuyên gia